Bước đầu tiên thầy cô sẽ chuẩn bị một cái đề thi và thông thường chúng ta sẽ lấy cái đề thi mà chúng ta nộp cho ban giám hiệu đó ở đây em sẽ lấy ví dụ minh họa một cái đề thi của môn tinh học lớp 6 trong đây thì có mục tiêu ma trận nhân dân mà chúng ta quan tâm tới cái phần nội dung thôi rồi bây giờ ở đây thì à, chúng ta sẽ lấy cái phần nội dung này rồi và lấy một cái phần đáp án chúng ta sẽ chuẩn quá cái đề thi để chúng ta sẽ đưa lên cái hệ thống Azota rồi tôi sẽ dán cái nội dung đề thi ở đây và tôi chuẩn quá lại tí xíu đầu tiên thì cái phần trắc nghiệm này thì chúng ta khỏi để cũng được nha rồi nhưng mà chắc chắn thì chúng ta phải để là câu nha câu 1 câu 2 lý do thì cái hệ thống IOTA nó sẽ nhận diện cái câu từ từ chữ câu 1 đến đầu chữ câu 2 thì nó sẽ nhận diện đó là một cái câu hỏi trắc nghiệm rồi ở đây tôi sẽ cho là 7 câu trắc nghiệm phần tự luận hai câu ở đây tôi xóa luôn cái phần tự luận này ha rồi ghi liên tục luôn câu 7 câu 8 câu 9 rồi đến đây thì chúng ta phải có cái chữ hết nha. chữ hết rồi hệ thống IOTA nó sẽ nhận diện đến đây từ cái cái chỗ chữ hết này nè trở về trước đó là cái đề rồi hình đó, thì chúng ta để hạn chế cái việc mà nó nhảy sai đó, thì chúng ta sẽ hình chúng ta sẽ nháy đúp chuột vào cái hình và chúng ta sẽ chọn là ở cái chỗ inline with text giống như là chúng ta chèn cái hình nó cho nó hiểu như là một ký tự và chèn cái này gọi là chèn trên dòng văn bản thì nó hiểu cái hình này là một ký tự cũng giống như cái chữ chúng ta gõ vào tương tự như vậy thì trong cái đề chúng ta sẽ điều chỉnh tất cả các cái hình bằng cách nháy đúp vào chọn online with text hết để cho những cái hình này nó nằm trên dòng văn bản rồi sau đó sau đó thì cái phần đáp án của chúng ta chúng ta sẽ gõ cái chữ đáp án à, chắc chắn sẽ có cái chữ này nha hệ thống nó sẽ nhận diện cái chữ này rồi ở dưới cái đáp án thì mình có thể bỏ cái phần trắc nghiệm hoặc là tự luận chúng ta sẽ bỏ luôn cái phần tự luận tại vì phần tự luận chúng ta sẽ sẽ tự chấm còn cái phần đáp án này á, thì máy tính hệ thống nó sẽ tự động chấm cho chúng ta nếu trường hợp chúng ta để cái phần đáp án đúng ở đây thì một hồi vào trong máy tính đó, thì nó sẽ tự nhận đây là những cái đáp án đúng và chúng ta khỏi mất công sửa chữa rồi như vậy cái đề thi của chúng chúng ta đã chuẩn hóa xong thì đầu tiên là câu à, chúng ta nhớ có câu 1 câu 2 câu 3 dần dần đến cuối cùng thì chúng ta sẽ có cái chữ hết và kế đến đó là đáp án có chữ đáp án nha rồi đề thi này tôi sẽ lưu lại à, lưu lại với cái phần mở rộng đó là doc x à, tôi lưu trên màn hình này luôn nha tôi sẽ lưu là đề thi mẫu rồi ở đây lưu ý với thầy cô đó là chúng ta sẽ lưu dưới dạng doc x doc x nha thông thường thì một số cái đề ở trên mạng internet mà chúng ta tải về thì nó có một số cái đề nó được tạo bởi cái phần mềm là Office 2003 Office 97 gì đó thường thường cái đuôi nó sẽ là Word 97 gạch 203 như vậy nếu trường hợp gặp những trường hợp này thì chúng ta phải mở lên chúng ta sẽ dùng Office 207 ờ, hoặc là Office 10 hoặc là có thể là cao hơn chúng ta mở lên chúng ta lưu lại lưu lại với cái dạng là Word document đó là docx thì hệ thống nó mới nhận nha rồi chúng ta sẽ lưu lại rồi đến đây thì tôi sẽ tiến hành đăng nhập vào cái hệ thống Azota Rồi chúng ta sẽ vào phần đề thi. Rồi ở đây thì chúng ta có thể là tạo một cái thư mục để chúng ta bỏ riêng nhận hàng. À. Ở đây ta sẽ bấm vào tạo một cái thư mục. Đề thi mẫu ha. Đề thi mẫu. Xác nhận. chúng ta có thể không tạo cũng được nha ở đây tôi tại tôi rất nhiều đề cho nên là tôi sẽ tôi tạo một cái thư mục đề thi mẫu để cho tôi dễ quản lý thôi rồi tôi vào cái thư mục đề thi mẫu này tôi vào tạo đề và lưu ý á, là chúng ta sẽ tạo đề chúng ta sẽ có nhiều cách tạo một là tạo đề bằng file pdf hoặc là đề thi docx như vậy tôi đã chuẩn bị cái đề thi docx rồi thì chúng tôi sẽ vào đề thi docx rồi chúng ta bấm tải lên à, bấm ngay cái chỗ mũi tên nha rồi tôi sẽ chọn màn hình mạnh desktop tại lúc nãy tôi uh, lưu cái đề ở màn hình nền đề thi mẫu đây open nó lên rồi chúng ta sẽ đợi tí xíu rồi ở đây chúng ta thấy phần bên trái á, là cái đề thi được đưa lên hệ thống IOTA phần bên phải là cái đề thi mẫu và chúng ta sẽ so sánh thử xem coi chúng ta thấy cái thông tin gì đây có đúng chưa câu 1 nhờ các giác quan gì gì đó đến xử lý thông tin câu đúng là câu B tương tự như vậy câu số 2 ta xem câu số 2 đáp án đúng là C như vậy ờ, giả sử như lúc nãy chúng ta không sửa không đưa cái đáp án ở phía sau cái đề thi của chúng ta thì cái chỗ này nè chúng ta sẽ chọn lại chúng ta sẽ chọn nó chọn đáp án đúng lại rồi tương tự như vậy tôi sẽ kiểm tra câu 3, câu 4, câu 5 à, Rồi tôi sẽ kiểm tra những cái hình thử xem coi nó có nhận diện đúng chưa rồi Có hai câu từ luận ha Câu à, câu 5, câu 7 Rồi câu 8 với câu 9 là câu từ luận Ở đây là câu 8, câu từ luận Này, có cái hình đúng nha Câu 9 Rồi có ba cái hình Rồi ok rồi bây giờ tôi sẽ sửa điểm lại như vậy thì mỗi một câu trắc nghiệm thì một điểm à, một điểm sẽ gõ vào số 1 rồi sẽ sửa lại thành số 1 ở đây thì cái đề nó sẽ tự động chia điểm chia điểm sẵn cho các câu nên ở đây chúng ta sẽ cần sửa điểm lại nha nó ở đây nó sẽ nhận diện là 9 câu thì nó lấy 10 điểm nó chia cho 9 luôn rồi câu số 7 câu từ lựng à, của tôi là mỗi câu một điểm rưỡi cho nên tôi gõ một điểm rưỡi chúng ta có thể gõ 1,5 hoặc là 1.5 tùy theo cái định dạng của cái máy tính của chúng ta nha rồi như vậy tôi kiểm tra là xong hết rồi đề thi của tôi là ổn à, không có lỗi gì về văn bản hết lỡ như ở đây chúng ta thấy có cái lỗi gì gõ văn bản rồi như vậy thì chúng ta xem cái đề thi của chúng ta ở đây nếu trường hợp mà có sai ờ, lỗi chính tả thì chúng ta có thể gõ vào đây để ờ, chúng ta sửa trực tiếp vào đây nha rồi ổn cả thì chúng ta ấn luôn sau khi ấn lưu thì cái màn hình nó sẽ chuyển sang cái màn hình là cài đặt đề thi đề thi này tôi cho 45 phút thời gian vào thi và giả sử như ờ, hôm nay hoặc là ngày mai tôi sẽ ấn vào thi là ngày mai lúc 7 giờ rưỡi à, 7 giờ rưỡi 7 giờ 30 sáng ngày mai 7 giờ 30 sáng vậy học sinh từ 7 giờ 30 có thể vào và vào đến đến ở đây có nghĩa là cái khoảng thời gian học sinh nó sẽ vào giả sử như có đứa vào sớm có đứa vào trễ nhưng mà cái khoảng thời gian là mình cho 10 phút thôi vậy thì tôi đến 7 giờ 40 Như vậy thì đề thi tôi sẽ mở ra vào ngày mai từ 7 giờ 30 đến 7 giờ 40 như vậy học sinh có thể vào 7 giờ 30 hoặc 7 giờ 35 hoặc 36, 37, 38 gì đó làm sao để vô trước lúc là 7 giờ 40 thì khi học sinh nào vào thì thời gian nó sẽ bắt đầu tính giờ và tính đúng 45 phút như vậy học sinh có thể vào trễ là 10 phút tính từ lúc 7 giờ 30 thời gian dẫn tính là 45 phút cho cái thời gian làm bài sau 7 giờ 40 thì học sinh sẽ không vào được nữa ở đây những cái tùy chọn có thể là chọn mật khẩu đề thi có thể là chọn ờ, thi một lần giám sát tự động đảo câu hỏi và đáp án à ta có thể chọn tính năng này rồi chúng ta có thể cho xem đáp án hoặc là cho xem điểm ở đây thì có hai phần tự luận cho nên là tôi không cho xem điểm không cho xem đáp án luôn để tôi chấm xong thì mới được xem rồi ai được phép thi thì ở đây nếu tôi chọn tất cả mọi người thì tất cả học sinh nó có thể vào nó có thể thi được hoặc là tôi chọn những cái học sinh có đăng ký tài khoản hoặc là chọn các lớp thì thông thường thì chúng ta sẽ chọn các cái lớp mà được tôi thêm vào đó thêm một lớp ở đây tôi sẽ chọn khối 6 rồi tôi sẽ bấm xuất bản như vậy khi chúng ta bấm xuất bản thì chúng ta mới gửi cho học sinh cái đường link để học sinh vào thi được như vậy thì đây là tất cả một số cái cài đặt cần thiết để cài đặt một cái đề thi hoặc là một cái đề kiểm tra sau khi bấm xuất bản thì à, thầy cô thấy chúng ta có một cái đường link và lúc này tôi sẽ copy đường link này để tôi sẽ gửi cho học sinh và quý thầy cô yên tâm á, là khi chúng ta gửi cho học sinh thì bây giờ học sinh có vào thì nó cũng không vào được lý do là chúng ta đã cài đặt đề thi mở đề lúc 7 giờ ngày mai rồi quý thầy cô có thể quay ngược trở ra để chúng ta xem cái đề thi mẫu của chúng ta này để cài đặt lại đề thi thì quý thầy cô có thể vào phần đề thi rồi chọn cái đề thi cần cài đặt quý thầy cô có thể nháy chuột phải vào đề thi thì đây chúng ta thấy có thi thử có copy link như vậy thì những cái đề thi chúng ta đã xuất bản xong thì chúng ta có thể copy link để chúng ta gửi cho học sinh có phần xem danh sách đã thi chúng ta vào đây chúng ta sẽ chấm điểm ở trong này khi xem danh sách đã thi thì chúng ta sẽ thấy cái danh sách học sinh thi rồi chúng ta sẽ chọn phần cấu hình để chúng ta có thể cấu hình lại đề thi bây giờ tôi sẽ nói lại chỗ cái phần cấu hình như vậy thì thông thường á là cái đề thi của chúng ta làm chúng ta có thể thử trước hoặc là chúng ta ta có thể xuất bản luôn để cho học sinh thi mà chúng ta kỹ một tí thì chúng ta có thể thử trước giả sử như ngày mai thi thì chúng ta muốn thử bữa nay thì chắc chắn là chúng ta phải cài đặt lại cái thời gian mở đề rồi chúng ta sẽ cài đặt thời gian hiện tại lại thì lúc này chúng ta vào đề thi thì chúng ta mới thi thử được rồi chúng ta cũng cài đặt thông thường rồi sau đó chúng ta sẽ xuất bản à, xuất bản nha rồi chúng ta sẽ copy cái đề thi ý chưa rồi coi còn ờ, sai lỗi gì hay không thì dĩ nhiên á, thì ở trong một số cái phần ờ, trong phần tự luận nó cũng có cái chỗ để cho học sinh gõ vào à, cho học sinh gõ vào nhưng mà đối với những cái môn ví dụ như môn toán à, tập làm văn hay là gì đó những cái môn nào mà những cái câu à, những cái câu tự luận mà làm nó dài thì nên là hướng dẫn cho học sinh là cái chỗ đính kèm cái bài tự luận chứ cái ở, ở cái phần gõ cái cái nội dung vào như thế này thì chúng ta không có gõ hết được rất là là mất thời gian thì như vậy đó chính là cái cách mà chúng ta sẽ làm bài à, thi mẫu rồi giả sử như bài thi chúng ta ưng, ưng ý rồi thì chúng ta có thể vào lại và chúng ta có thể cài đặt lại đúng như cái cái ngày giờ cái lịch thi của chúng ta đã đề ra đề thi mẫu này á thì chúng ta có thể chọn thi thử để chúng ta xem coi cái màn hình của học sinh nó như thế nào nhưng mà có có một điều á là khi chúng ta chọn thi thử này đề thi của chúng ta chưa mở thì chúng ta cũng không thể nào mà thi thử được nha này chúng ta lưu ý như vậy thì chúng ta muốn xem trước chúng ta muốn thi thử trước thì chúng ta cứ cài đặt thời gian hiện tại để chúng ta xem xong xong rồi chúng ta có thể cài đặt thời gian lại à, chúng ta có thể cài đặt thời gian lại rồi khi chúng ta chọn cái màn hình thi thử thì chúng quay chúng ta quay trở lại thì cái màn hình này chính là màn hình của học sinh nha chúng ta giả sử chúng ta là học sinh cho nên cái này chính là màn hình của học sinh để quay lại màn hình của giáo viên thì chúng ta sẽ ấn vào cái chỗ quay lại màn hình của giáo viên ở dưới này để chúng ta quay lại thì như vậy tôi vừa hướng dẫn chia sẻ cái cách mà chúng ta chuẩn hóa một cái đề thi đưa cái đề thi lên trên hệ thống IOTA và cài đặt một số cái tính năng cơ bản nhất thì quý thầy cô ờ, xem ờ, clip và quý thầy cô có gì ờ, thắc mắc xin quý thầy cô có thể cho ý kiến xin cảm ơn